trình diễn chúng ta tốc độ cực nhanh đem đến cảm xúc mãnh liệt và hành động hồi hộp với Viera. Mỗi cảnh đều như thật từ màn hình lớn của phân giải cao, TV màn hình lớn Panasonic. Panasonic, ideas for life.